Mục đích là thuyết phục người nghe về ý kiến của bản thân trước một hiện tượng, vấn đề trong đời sống. Người nghe là thầy cô, bạn bè, người thân. Chuẩn bị nội dung nói là chọn một hiện tượng, vấn đề trong đời sống mà em quan tâm. Sau đó ta tìm ý, lập dàn ý. Ta nêu hiểu biết cơ bản về hiện tượng cần bàn. Ý kiến, thái độ của em về hiện tượng đó. Tại sao vậy? Các khía cạnh cần bàn lý lẽ để bàn luận vấn đề, bằng chứng làm sáng tỏ hiện tượng, làm thế nào để phát huy hiện tượng tích cực và hạn chế, loại bỏ hiện tượng tiêu cực. Bài học hay còn gọi là thông điệp em muốn nhắn gửi. Lưu ý, ta tóm lược nội dung bài viết thành dạng đề cương. Chú ý sự khác nhau về cách mở đầu, cách triển khai, cách kết thúc giữa bài viết và bài nói để trình bày các nội dung bằng ngôn ngữ nói phù hợp đánh dấu những chỗ cần nhấn mạnh, ghi chú thêm các số liệu, các bằng chứng. Sau đó ta trình bày bài nói. Có nhiều cái cách để trình bày bài nói nhưng đầu tiên là chúng ta phải luyện tập và trình bày. Dựa vào dàn ý và thực hiện việc trình bày ý kiến về hiện tượng đời sống trước tổ hoặc lớp. Chú ý bảo đảm nội dung và cách kể để câu chuyện trở nên hấp dẫn. Có thể sử dụng thêm tranh ảnh, đạo cụ, kết hợp với ngôn ngữ hình thể để bài nói thêm sinh động và hấp dẫn hơn. Sau đó thì tra, à, sau đó thì ta trao đổi về bài nói. Và cuối cùng ta sẽ đánh giá, trao đổi về đánh giá theo cái bảng tự kiểm tra kỹ năng nói và nghe. Và chúng ta à, cái bài mà chúng ta viết ở bài trước ta sẽ đã lựa chọn hai vấn đề bây giờ ta có bài viết rồi ta chỉ biến bài viết thành bài nói thôi ví dụ lựa chọn vấn đề suy nghĩ về hiện tượng vứt rác bừa bãi nơi công cộng chúng ta có ghi ra cái dàn ý chi tiết để chúng ta nói cho nó dễ mở bài thân bài và à, kết bài thân bài thì hơi dài một chút sau khi ghi ra đề cương rồi chúng ta sẽ nói Nguyên tắc của bài nói đầu tiên ta sẽ xin chào thầy cô, các bạn. Chúng ta giới thiệu tên, lớp rồi trình bày ý kiến. Giới thiệu về ý kiến về hiện tượng xả rác nơi công cộng. Trình bày Hiện nay khi xã hội phát triển theo hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa thì cũng là lúc có nhiều vấn đề nổi cộng nổ ra, nhận được sự quan tâm của toàn dư luận một trong số đó phải kể đến hiện tượng xả rác bừa bãi của học sinh hiện nay. Một hiện tượng ờ, một hiện trạng dễ dàng nhận thấy đó là trên lớp không khó bắt gặp sau những giờ học, rất nhiều giấy rác được xả ra nền nhà, trong thùng rác góc lớp. Hàng ngày trực nhật thu được rất nhiều rác trong một lớp học. Nhiều bạn học sinh có thói quen ăn quả vặt sáng, muộn giờ nên mang đồ ăn lên lớp. Ăn xong tiện tay xả rác ở mọi nơi. Sau những giờ liên hoan, không khó để nhìn thấy rác thải vứt lung tung. Nguyên nhân của hiện tượng này đầu tiên phải kể đến là do ý thức của các bạn học sinh chưa cao. Các bạn cho rằng đã có cô chú lao công dọn dẹp, chưa nhận thức được những hệ quả của việc xả rác, chưa ý thức được trách nhiệm của bản thân mình đối với môi trường. Nguyên nhân khách quan là do sự thiếu sót của cha mẹ trong việc dạy dỗ các em về ý thức thu gom rác thải do điều kiện ngoại cảnh tác động đến hành vi như không có đủ thùng chứa rác, không có thùng rác, thùng rác ở quá xa, thùng rác đã đầy, vân vân. Hậu quả của việc xả rác bừa bãi để lại cho các bạn học sinh là vô cùng to lớn. Đầu tiên, rác thải bị xả ra môi trường ngày càng nhiều, gây ô nhiễm môi trường ngày càng nặng nề, ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống của con người. Bên cạnh đó, việc xả rác gây lỗ hổng trong nhận thức và hành động của các bạn học sinh, từ đó gây nên một thói quen xấu cho thế hệ tương lai. Ngoài ra, việc xả rác bừa bãi sẽ gây khó khăn cho việc à, thu gom và xử lý chúng của các cô chú công nhân thu gom. Để khắc phục tình trạng xả rác bừa bãi của các bạn học sinh, trước hết mỗi cá nhân cần có ý thức tự giác, bỏ rác đúng nơi quy định không vứt rác bừa bãi, biết phân loại và thu gom rác thải không chỉ của mình mà còn biết thu gom những rác thải ngoài môi trường. Bên cạnh đó, gia đình cần giáo dục các em thói quen thu gom rác, hạn chế xả rác ra môi trường, dạy các em về những tác hại của rác thải, các biện pháp để bảo vệ môi trường. Ngoài ra, nhà trường và xã hội có biện pháp giáo dục, tuyên truyền đến thế hệ trẻ việc bảo vệ môi trường sống